đôi khi nó những sản phẩm như thế này thì nó sẽ không giành được cái sự ờ, yêu thích của giới trẻ ví dụ như Mazda rồi là Civic những cái sản phẩm mà có cái tính thời trang tính trẻ trung thì nó thay thế ờ, thay thế cái lứa sản phẩm nó nó già hơn nó chững trang hơn ấy. nhưng mà đối với mình khi mình đi những chiếc này thì nếu như mình bỏ qua cái yếu tố gọi là ờ, thời trang bên ngoài ấy, thì thực sự là mình muốn đi những chiếc như này nó nó rất có tính ổn định nó về máy móc vì bảo dưỡng thì đấy là cái kinh điển rồi Không nói nữa rồi, nhiều người đã biết rồi Dễ tìm, dễ sửa Và chi phí bảo dưỡng thấp Khi mình vần lái thì đúng là những cái đấy tiếp tục được khẳng định thêm Mình vần lái trên này nó nó có một cảm giác thoải mái Thoải mái, ổn định Cách âm tương đối ổn Để mình mình lái Mặc dù mình là một người trẻ tuổi thuộc thế hệ gọi như là ừ, cuối đầu 8, gần đầu 9 gần mình các bạn chín đích rồi nhưng mà lái rất rất là thoải mái rất ok Camry 2.0 2017 xe mình vừa nhập về đây xe này là một cái xe mà mình thấy là nó rất là giữ đều xe giữ đều xe sau khi vệ sinh xong thì một số anh em đi qua thì khen cái xe này từ nội thất đến ngoại thất của xe à, xe này chạy được khoảng 47 vạn nha anh em biển thành phố mình để nguyên cái biển gốc của nó rất là dễ cho anh em sang tên đổi biển một cái xe mà giai đoạn 2017 nói chung là cũng tương đối tương đối gọi là hơi hơi hơi hơi cổ một tí hơi cổ một tí thôi và nó sẽ rất là phù hợp với những anh, anh chị những chú bác mà uh, thế hệ uh, 7x 6x mà yêu thích cái sự uh, trung tính trung tính ổn định của cái xe Camry xe này thì uh, đi được 4 vạn và trong tình trạng là một chủ uh, cái chất lượng xe tương đối ổn để anh và chú bác nào quan tâm cái xe này thì tiếp tục sử dụng cái xe này và mình nghĩ là Toyota mà Toyota thì là một cái thương xe một cái thương hiệu nói chung là rất ổn định mà 2.0 rất là ổn định uh, tiết kiệm nhiên liệu cái này sử dụng cái hệ thống van biến thiên rồi là ờ, hệ thống nén xả thì đó gọi là D4S mình không nắm chính xác về về về cái công nghệ ngày xưa gọi là gì đâu nhưng nói chung là trong cái tầm nhiên liệu khoảng 7 8 lít đường hỗn hợp rất là ổn định để cho anh em ờ, và các chú các bác uh, tiếp tục sử dụng chiếc xe Camry. Rồi mình đi vào vòng quanh xe một tí mình xem. Đây những cái nẹp uh, chrome uh, không biết là theo xe hay lắp thêm nhưng mình nghĩ là đánh giá mình đánh giá mình mức độ là nói chung là tương đối là là là ổn tại sao ổn bởi vì nó khá là sáng cái chrome cái những cái nẹp ở đây nó theo xe và nó giữ được mức độ tương đối sáng và đều chúng ta sẽ có một cái xe trong cái phân khúc hạng D uh, thoải mái ngồi thoải mái uh, sử dụng kể từ khoang lái cho đến khoang uh, khoang hành khách và mình vừa chạy xong ấy mình vừa chạy xong thì mình thấy là nó có một sự ổn định trong cái việc là vận hành uh, rất nhiều tính năng cơ bản của Toyota thì túi khí rồi hệ thống hỗ trợ lái uh, phanh rồi là hỗ trợ phanh tất cả những cái thứ thì đấy đều đều có trong chiếc xe này rồi ok mời anh em xem qua một tí về cái đít xe <laughs> cái đuôi xe và cái lốp dự phòng nhé đây chúng ta sẽ nhìn qua cái lốp dự phòng đây lốp dự phòng nguyên theo xe còn xe một chủ mà nên chúng ta sẽ còn nguyên cái tình trạng của lốp dự phòng như này da này đây nó sẽ có một chút cái nhăn rồi những cái mép da cái này khi sử dụng lâu thì mình sẽ có những cái như này rất dễ hiểu thôi nhưng mà khi mà vệ sinh xong thì chúng ta sẽ có một cái da nguyên bản như thế này một cái da nguyên bản một cái, một cái xe chạy nhiều nó sẽ bị uh, nó sẽ bị xuống da và nhiều người chủ bán lại xe họ sẽ giấu bằng cách là họ sẽ thay cái cái da đấy họ thay cái da đấy họ bọc lại một lớp da khác vì khi họ giấu như thế thì cái tình trạng da nó sẽ không phản ánh được cái thực tế đó không phản ánh thực tế thì mình sẽ không biết được cái cái số đô thực tế của cái xe là bao nhiêu nhưng khi mình biết được cái độ da như này ngoại thất như này nội thất như này thì mình sẽ có một cái sự logic nhất định về cái số đô thực tế của cái xe đó nên mình nghĩ là một cái xe mà giữ nguyên được bộ da như này là ổn trần xe mình có thể nhìn qua một tí là cũng tương đối ok đấy tương đối ok đó, anh em ờ, xem qua giúp mình còn nhìn về những cái ốc cánh cửa các thứ thì ờ, trong một số clip mình đã chia sẻ rồi kiểm tra cái ốc cánh cửa ở đây không khó đâu rồi ok xem cái hoàng ờ, đây khoang lái của Camry một khoang lái rất là rộng rãi thoải mái Ờ, phân khúc hạng D thì nói chung là rất là ok rồi chúng ta sẽ có màn hình Jetstack khách lên sẵn cho anh em để mình vừa có một cái xe <laughs> nói chung là nó khá là khá là classic khá là chững chạc khá là trung tính nhưng mà lại có một cái màn hình rất hiện đại để anh em dùng mình nghĩ là cái này một cái giải pháp rất ok đây là hàng hàng hàng trên đấy tất cả ghế đây là cái chỉnh điện hết nhá chúng ta nhìn cái à, cần số này chúng ta nhìn cần số chúng ta nhìn uh, tay lái thì mình đánh giá rất là tốt cái xe này trong cái, cái hiện trạng ổn để để để sử dụng và nó có một cái độ tương đồng với cả số đô của của xe đây cần cần số này nó không bóng quá cái tay lái cũng vậy nó không bóng quá nó cho thấy một cái tình trạng tương đồng và ổn đây là cái nguyên bản nhá không có chuyện được bọc lại cái này đâu tất cả những cái này là nguyên bản cái gỗ này là gỗ không biết là tự nhiên hay là gỗ nhân tạo nhưng mà nó cho một cái hiện trạng chuẩn của cái xe là tương đồng rất tương đồng với cả cái số km di chuyển của xe đóng cửa phục phục phục nên là nên là ok sau ờ, sau 8 năm à đâu xin lỗi sau 3 4 năm đóng cửa như vậy là ok đối với cả xe ờ, từ 2014 mình nghe thông tin thì là uh, những cái ốc ốc mặt máy của của Camry nó sẽ được tháo ra và được cái công nhân của nhà máy uh, Toyota vệ sinh đây là lý do mà chúng ta sẽ có những vết vặn của ốc ốc uh, ốc ốc mặt máy đây ví dụ như cái con này chẳng hạn ốc mặt máy nhưng mà chúng ta đây là cái cái thông tin mình nhận được thôi còn chính xác thì mình cũng không biết là thực tế họ vệ sinh kiểu gì và họ làm gì với ốc mặt máy nên nó sẽ có những cái vết vặn trượt ra của ốc mặt máy nó không phải là gì nhưng thực tế thì cái xe từ năm 2014 đến bây giờ nó đều đều như vậy và đều trong cái, cái hiện trạng là cái ốc mặt máy bị vặn ra và tất cả những cái ốc khác chi tiết ốc khác của của chiếc xe thì nó nói chung là cái chiếc này nó là nguyên zin ví dụ chúng ta sẽ quan sát lại đây giúp mình này gần vâng, đây giúp mình chúng ta sẽ có cái keo mặt máy anh em gọi là keo vét cũng được mà keo mặt máy cũng ok đây cái keo này nó chỉ hiện cái độ zin khi mà công nhân họ vệ sinh xong họ vắt à, họ, họ lắp cái ốc vào thì họ đánh dấu cái keo keo này lại để cho thấy là uh, cái khoang máy nó còn trong tình trạng là là nguyên nguyên bản nguyên bản đấy đó thì đấy là một cái chi tiết anh em kiểm tra trong rất nhiều clip khác nhau của mình đã chia sẻ với anh em rồi đây là một cái phần mình chia sẻ thêm với anh em để anh em nắm được cái cách xem xe cũ đó là một cái chi tiết là gọi là chi tiết cái keo vét hoặc keo mặt máy có những cái ốc khác cái chấm sơn khác ờ, ờ, chấm sơn KCS chấm sơn QC trên ờ, trên các ốc của xe thì đã chia sẻ nhiều lần với anh em thì nó cũng cũng dễ thôi cũng dễ đánh giá cái này Camry 2.0 2017 chiếc xe này mình chào giá với anh em trong tầm 765 triệu có thỏa thuận lại chia sẻ với anh em một tí về cảm giác lái của Ờ, chiếc Camry 2.0 2017 ngày trước thì khi mình còn trẻ mình bắt đầu mới đi làm ra trường ấy mình nhìn thấy những ờ, người chú của mình chú của mình thì là một ờ, CEO của một ngân hàng thương mại ấy. thì chú ấy có một loại tài xế riêng mà hay chạy Camry nhất là cái Camry đời này đời khoảng độ 2017 đến 2018 thì mình thấy là nó cũng là một cái xe nó trung rất là trung tính rất là trung tính và ổn định thì đấy là những cái gọi là giai đoạn đầu khi mình tiếp tiếp xúc với cả Camry mình chưa được lái ngồi sau thì đấy nó cũng cảm giác thoải mái vừa phải nhưng hôm nay thì được cầm lái thì thì nói chung là cái nhìn của mình về Toyota gần đây nó cũng thay đổi khá nhiều khi mình tiếp xúc với nhiều xe Forerunner này, tiếp xúc với Lexus này, tiếp xúc với cả Camry 2020 này thì cái nhìn của mình dần dần về Toyota nó nó nó thay đổi thì mình cũng nhận ra một điều là đúng là cái giải sản phẩm của Toyota rất là rộng nó rất là rộng và đúng là có nhiều xe tốt nên là cái doanh số ô tô ta trong trong những cái giai đoạn ở ờ, trước đấy là gọi là bá chủ thì cũng không sai nhưng dần dần thì bây giờ thì các hãng xe họ phát triển mạnh hơn tại Việt Nam thì cái thị phần nó được chia sẻ nhưng mà nói gì thì nói thì Toyota vẫn là một cái thương hiệu mạnh trên toàn cầu và tại Việt Nam thì nó vẫn là một thương hiệu mạnh và nó có thị phần lớn có gọi cái market market share lớn thì trong nhận thức của người tiêu dùng người Việt Nam thì Toyota nó thật sự là vẫn tốt thì khi mình lái cái sản phẩm từ thế hệ đấy như bây giờ mình đang lái con 2017 Camry 2.0 2017 thì mình thấy nó nó nó ổn quá nó ổn quá vì cách âm về cái sự ổn định thân xe về cái tay lái tất nhiên là tay lái của Toyota đời này thì nó cho một cái cảm giác nhẹ nhẹ nhẹ thôi chứ không phải là khó hay nặng nó sẽ nhẹ hơn cái xe một số xe mình lái như là 2020 gần đây một một tí đó là cảm nhận ban đầu và uh, rồi là xe um, Toyota Forerunner thế thì um, nó nhưng mà cái cái sự nhẹ của nó nó không không có nghĩa là nó thiếu cái sự chính xác đâu mà nó có cái sự chính xác tương đối tốt thứ hai là tay lái nó có một cái độ rộng ôm và ngồi trong cái khoang lái của Toyota thì nó rất là thoải mái để vận hành rất là thoải mái để vận hành tất nhiên đối với cái dáng của Toyota trong cái thời điểm trước và và nhiều mẫu xe thì nó đôi đôi khi nó chưa được cởi mở nó chưa được cởi mở và có cái gì đó nó hơi hơi trung tính hơi trung tính hơi già già hơi già già so với thế hệ bây giờ nên thị phần của Toyota thì đôi khi nó những sản phẩm như thế này thì nó sẽ không giành được cái sự ờ, yêu thích của giới trẻ ví dụ như Mazda rồi là Civic những cái sản phẩm mà có cái tính thời trang tính trẻ trung thì nó thay thế ờ, thay thế cái lứa sản phẩm nó nó già hơn nó trưởng trang hơn ấy. Ờ, thì những cái sản phẩm như này của của Toyota thì không còn giành được cảm tình của những người trẻ tuổi nữa nhưng mà đối với mình khi mình đi những chiếc này thì nếu như mình bỏ qua cái yếu tố gọi là à, thời trang bên ngoài ấy, thì thực sự là mình muốn đi những chiếc như này nó nó rất có tính ổn định nó về máy móc về bảo dưỡng thì đấy là cái kinh điển rồi không nói nữa rồi nhiều người đã biết rồi dễ tìm dễ sửa và chi phí bảo dưỡng thấp khi mình vần lái thì đúng là những cái đấy tiếp tục được khẳng định thêm mình vần lái trên này nó nó có một cảm giác thoải mái thoải mái ổn định cách âm tương đối ổn để mình mình lái mặc dù mình là một người trẻ tuổi thuộc thế hệ gọi như là ừ, cuối đầu 8 gần đầu 9 gần mình các bạn 9 đích rồi nhưng mà lái rất rất là thoải mái rất ok cảm thấy là là yêu khi mà cầm lái chiếc này phải nói thật là như thế ta sẽ thấy trên khoang những cái ừ, chi tiết gỗ chi tiết gỗ kiểu như là ốp không biết nó là gỗ thật hay là nó là gỗ ừ, gỗ nhân tạo nhưng mà có chút một chút xước và xuống rồi và nó tạo cho mình một cái vẻ nói chung là hơi ờ, hơi classic hơi classic nhưng mà các bạn biết không những cái xe classic mà được cái xe những người chơi xe rất là là yêu thích rất là được săn đón và họ rất là giữ xe chứ không phải là classic tức là đã đã cũ đã không dùng được nữa đâu nhiều người chơi xe họ đi những cái chiếc xe hàng chục năm và họ coi như đấy là một cái người bạn người bạn gắn bó với họ trong cái suốt cái quãng thời gian họ làm việc họ sinh sống và họ trưởng thành rồi ờ, họ thế nào nhà họ họ trải nghiệm cuộc sống thì những cái chiếc xe như người bạn vậy như người bạn thì đây mình mình đang ngồi trên chiếc 2017 mình đang cảm thấy như vậy <laughs> mình già đi một tí so với cả uh, uh, già đi một tí so với cả khi mình tiếp xúc với những cái xe nó hiện đại và trẻ hơn